Và với cánh tay này mình có thể lấy tất cả những đồ vật ở trong Minecraft như gúp kiếm, kim cương hoặc là đồ ăn hoặc là bất cứ thứ gì mà mình muốn. Liệu mình sẽ sống trong Minecraft với cánh tay người thật như thế nào thì mời các bạn xem hết video sẽ biết nha. Và trước khi vào video này các bạn đừng quên là hãy để lại cho mình một like, một share và nhấn nút subscribe đăng ký hộ cho kênh YouTube của mình nha mọi người. Còn bây giờ thì bắt đầu vào video thế nào. Let's go. Ha ha. <laughs> ok mấy bạn ơi như mấy bạn đang thấy thì hiện tại mình đang có mặt ở trong minecraft xung quanh của mình chính là phong cảnh minecraft nhưng mà cánh tay của mình lại là ngoài đời thật mấy bạn à <laughs> mấy bạn có thấy cái tay của mình không đó thì bây giờ mình sẽ quay một video mình thử mình là người thật ở trong minecraft coi như thế nào nhé bạn nhé không biết cuộc sống của mình hiện tại ở trong game minecraft sẽ như thế nào đây đầu tiên thì mình sẽ bấm nút để mình đi xuống dưới đã đầu mình bấm thôi coi có được không nha các bạn nha tích Ui được luôn nè bạn Hợp lý chưa hợp lý chưa <laughs> Ok đi vòng vòng mấy coi có gì lạ lạ Lấy chơi thử coi à, Nè ở chỗ này có một cái cục Rubik nè Đâu để mình lấy nó thử nha bạn nha Ok cầm nó lên nè Ủa đâu rồi à đây này. cầm nó lên nè Wow các bạn ơi nhìn nè Khối Rubik ở ngoài đời thật nha Xịn chưa xịn chưa <laughs> Quá là đỉnh luôn bạn ơi Trời ơi trời Thôi để lại chỗ cũ đi Rồi bây giờ mình sẽ ra ngoài để mình khoe với mọi người trong làng Hero Team là mình đã biến thành người của ngoài đời thực rồi nè Để xem coi mọi người như thế nào đây Ok Mở cửa ra nè Mở cửa ra Rồi ok Đóng cửa lại Đó Rồi ra ngoài xem thử coi Ây Ôi mà khoan Từ từ không biết là mình có lấy nước ở trong Minecraft được không ta ừ. Để mình thử mình khum xuống mình lấy thử ít nước coi được không nha các bạn nha Lấy lên nè Ui được đó nè bạn ơi Mình mình lấy nước được nè Xịn chứ bạn <laughs> <laughs> Thôi nhìn đúng xịn luôn các bạn Ok được rồi Bây giờ mình sẽ đi qua bên nhà Sam Để mình khoe với Sam Cho Sam thấy mình đã biến thành người ở trong Minecraft mới được Rồi để qua bên nhà Sammy khoe với Sam nè Ui cái cửa Đâu để mình thử gõ cửa thử nha Ê Sammy ơi Sammy Sammy ừ? ơi Ai vậy Tôi tôi Phong nè Bà bà ra ngoài đây tôi tôi khoe cho bà coi này hay lắm nè ừ? Ủa có gì hay mày khoe hay dữ trời Đâu rồi đây đâu rồi đây Trời Sam ơi Sam thấy từ hôm nay có gì lạ không Sam <laughs> Cái gì Có gì lạ không hả Đúng rồi ừ. Ủa Ủa từ từ từ từ Ủa sao, sao, sao hai cái tay ông nhìn giống như ngoài đời vậy Từ từ cái tay sao giống tay người vậy Đó thấy gì hay không Trời bình thường á là bà làm Minecraft siêu thực tế đúng không Còn tôi là Minecraft người thật ở trong Minecraft luôn nè ghê chưa Ôi trời cái gì mà ảo ma cả đà vậy Tôi nhớ ngoài đời mà làm sao mà bà em được cái này xạo đúng không tôi không tin đâu không tin không tin trời không, tin cái gì được rồi bây ừ. giờ bà không tin đúng không bà thử à, đưa tôi một cái món đồ gì đó trong minecraft đi tôi sẽ cầm nó ngoài đời thật cho bà coi yeah. <laughs> rồi bây giờ tôi thử đưa nha đừng có mà điêu rồi rồi đúng không ờ à, đâu đâu lại coi rồi món gì rồi. không này kim cương để à xem kim cương hả ok đưa đây đưa đây rồi à, viên kim cương đó không tôi lụm vô nè Đây thấy gì không trên tay tôi đang cầm cái cục kim cương thật nè Trời ơi viên kim cương y chang ngoài đời luôn Ủa sao mà hay dữ vậy <laughs> hay chứ sao không bây giờ bà còn món gì à, khác không đưa đây anh không tin bây giờ thêm cái này mới tin nè bây giờ thêm một món nữa rồi Đâu? đây anh trà làm sao mà phong úp cơ gọi là cúp kim cương được cầm ngon coi cầm thử đi ok cúp kim cương đúng không cầm lên nè đây thấy gì chưa <laughs> Wow, trời ơi, cúp kim cương ngoài đời Ghê không, ghê không Còn món gì nữa không, đưa đây hết đi, tôi cầm cho coi đây, Kiếm kim cương làm sao kiếm mà Kiếm kim cương, kiếm có. kim cương có luôn nè, thấy chưa Thôi đây, ông mày đùa giỡn dữ vậy ta Rồi rồi, à, bây giờ món cuối, cho món cuối xí sao món cuối được không Đâu đâu, đâu có món cuối không, đưa đây, tôi cầm cho coi tên ngoài đời cực kỳ khó mà kiếm thử qua em cầm được không Đây, ngon cầm thử đây À, cung tên hả, tưởng gì, tất nhiên là có rồi Đây nè, thấy không <laughs> sao sao tự nhiên ảo vậy tôi đang mơ không vậy sao mà đây đây từ từ bà đứng im tôi không chỉ là có cái cung tên đâu mà tôi có thể bắn được luôn nè coi nè hey! Ừ, đó <laughs> dính cái mũi tên ở, ở, trên vai bà luôn kìa thấy không cái đời luôn đau đau quá không ai giỡn nhưng mà nhưng mà Sam ơi tự nhiên không hiểu sao á tôi ờ, xuất hiện ở trong game Minecraft á xong giờ tôi thấy tôi đói bụng quá bà bà có gì ăn không cho tôi ăn thử đồ ăn trong Minecraft coi ừ. Ồ hay nha Ủa mới từ từ nhà tôi hết đồ ăn rồi giờ sao ta Đâu đâu đi vô trong nhà bà kiếm thử đi Tôi có thấy gì đâu ta Để xem coi vô đây vô đây Đây đây đây đó Ồ, Có gì không hết rồi Có gì ăn không Ủa Để sao nhà bà không có gì ăn á chị trời à... Ê, tôi có cách tôi có cách cho ông ăn luôn á có cách Hả? có cách cách ừ. gì bây giờ qua nhà mà muối ăn chật đi rồi muối có nhiều đồ ăn lắm đi ô nhà nhà nhà có ca muối hả được được ok ok ừ. đi đi đi đi đây tôi đi, tôi tôi với bà qua qua qua bên đó đi đi nè rồi bây giờ tôi với bà qua bên nhà của ca mui kiếm coi có gì ăn không hả sam ok ok tôi đi à, ok tôi, tôi đi đi đi chạy qua cái tay ông chạy sao đó hai thấy cái tay tôi đi tôi tôi tôi đang chạy không cái tay gì chạy chạy chạy vui quá hả xong rồi ok bây giờ mình sẽ chạy nè chạy nè trời sao mà mệt với ta Trời ơi, sao mệt nhanh vậy? Cái chạy nhanh lên có tay thật mà muối Tại ơi. vì á là bình thường á là ở trong Minecraft tôi chạy nó bình thường á không, còn ở ngoài đời thật á thì tôi chạy tôi thấy mệt lắm. Ok ok, ờ, rồi, rồi mình đi qua nhà của ta muối đi. này mui nè mui ơi, bên đây xuống đây cho xem cái tay thật nè. mui ơi, mui ơi, xuống đây xem người siêu thực tế ở trong Minecraft nè chị ơi. Mui ơi Trời ơi cái bà Mui này đi đâu giờ này không thấy ở nhà nữa Sam ơi Giờ tôi đói bụng quá à Giờ sao ta để tôi xem coi từ bình tĩnh coi Ui đầu này có cà rốt nè Phạm ơi đầu này nè Tới đây đây Đây cà rốt siêu thơm ngon Hình như ăn được đúng không Ây trời tôi không biết nữa Tại vì á tôi không biết tôi có lấy được cái củ cà rốt này ở ngoài đời thật không nữa Đâu để tôi xem thử coi Lấy thử nè ờ. Ui sao ơi nhìn nè tôi tôi lấy được nè thấy không oh my god trời đỉnh đỉnh đỉnh ông ông gọi là ông cầm cái rốt kìa quả rốt kìa à, từ từ bây giờ để để tôi ăn thử coi coi như thế nào nha không wow ê sao mà tôi ăn một tí rồi á tôi thấy cái cà rốt này nó cứ sao sao á nó không có ngon lắm ừ. ơi nhưng mà khoan từ từ bây giờ ăn cà rốt cũng không có no được hay là bây giờ tôi tôi tôi tôi gọi ca mui xuống tôi xin ít đồ ăn tôi đói bụng quá à ủa giờ gọi chưa gọi cái gãy cái lưỡi mà các bà có vậy đâu trời <laughs> ơi nè tôi gọi yên tâm yên á. tâm tôi có cách đây để tôi à, à, ca mui ơi có người ăn trộm cà rốt của chị nè chị cái gì á ai ai lấy cà rốt của chị ai à, à. à <laughs> phong cận đang cầm cà rốt của chị phải không ủa rồi sao ủa rồi sao ui da da sao sao sao sao sao sao chị muốn tìm vậy trời trời ơi có một củ cà rốt thôi mà làm cái gì thấy ghê vậy trời đừng đừng đừng đuổi em nữa chị bết, ơi bình tĩnh chị ơi trời ơi cái chuyện nó không quan ừ. trọng đâu chị ơi bây giờ cà rốt của chị không còn quý giá bằng phong cận đâu nhìn phong cận đi kìa à, nhìn anh em nè ủa ủa ủa sao sao sao mình đang chơi game minecraft mà đúng không đúng rồi đây là game minecraft đó chị minecraft cái tay trong minecraft nó chị nhớ là hình vuông vuông tròn vuông vuông Sao ở đây nó kỳ lạ quá vậy <laughs> Bây giờ á, em đã có cánh tay của người ngoài đời thật rồi Bây giờ thì em sẽ đánh chị Mui nè, mui nè Ôi, làm rơi cái kiếm sắt rồi Lụm cái kiếm sắt lên à, <laughs> Em đã có vũ khí rồi Sammy, bây giờ tôi sẽ thử dùng kiếm để quýnh mui thử dạ. Mui nó lại Mui nè, mui nè Sợ chưa Ôi ghê quá Trời ơi trời em kia ông có tay ngoài là thật ông nghĩ bắt nạt hai tôi hả gì cây gió thích bắt nạt á được không bây giờ tôi đã có cánh tay của người ngoài đời thật rồi cho nên là tôi muốn làm gì tôi làm đỉnh quá ơi. à, nhưng mà thôi giỡn thôi nói gì thôi chứ phải kiếm đồ ăn chứ đói bụng quá để chạy nhà ca mui kiếm coi có đồ ăn gì không ủa cái gì kỳ vậy chị ơi nước nước nước nước nước nước chị mà yên tâm đi em không thèm ăn mấy củ cà rốt của chị đâu dở ẹt chọi lại nè chọi lại cho cho chị nè không ờ, thèm đâu ờ, rồi bây giờ em sẽ lên trên nhà của chị đâu ta đây leo lên nhà chị nè đó lên đây kiếm coi có đồ ăn không đây để lên trên nhà coi thử nhà bả nhiều khi có gì trong nhà sao đây để tôi coi thử nha ồ oh, cái dạ, bếp nè chắc chắn là không có gì rồi ủa sao nhà bếp không có gì hết trơn vậy ui có một cái rương nè mở xem thử coi ui không, không bánh quy oh my god có bánh quy nè đây tôi lấy bánh quy nè xấu cái bánh quy luôn dạ yeah. <laughs> ôi trời ơi trời ơi chị ơi nhìn ra bánh quy ngoài đời nhìn đẹp dữ hen rồi đẹp quá trời luôn kìa ơi wow. bây giờ á bây giờ tôi sẽ thử ăn bánh quy để coi coi bánh quy trong minecraft như thế nào ngầm ngầm ngầm ngầm à, cái bánh quy này á ở ngoài đời thật thì em thấy là ở bên trong của nó có sô cô la nè đó trời mà cái vỏ nó giòn giòn ngon quá mui ơi trời ơi thích quá chị hà ước gì mà cũng ăn như ngoài đời như vậy á vừa chơi game mà còn vừa được ăn nữa thích ghê à đúng rồi á <laughs> mọi người làm sao mà được giống như tôi được ơ à, nhưng mà tính ra bánh quy ăn cũng không ngon lắm hay là mọi người có món gì khác cho tôi không nó bụng quá à ừ. món khác hả có có có có có có đây này đây nè ồ ờ, đâu em đúng không? Bây giờ chúng ta ăn thịt. Ủa, thịt heo hả? Đâu đem lượm thử coi. Đúng ờ... Ăn thử coi, ăn thử coi. Trời ơi, có mấy thịt heo ngoài đời thật nè chị. Nhưng mà cái thịt Ủa, heo này á là thịt heo sống không có ăn được, phải phải nấu lên mới ăn được chứ. Ừ. Ờ, Ui, Ủa. Ê, từ từ Phong không? Bây giờ ông thử nấu ngoài đời xem quay nó như thế nào. Trời ơi, tay này mình nấu ngoài đời là được nha. Trời ơi, nấu với ờ... luôn. ok, ok để để tôi nấu thử ấy nhưng mà thịt heo sống ở ngoài đời thật á là mình không ăn được nhưng ở trong minecraft thì mình ăn được nhưng mà bây giờ tôi biết thành người thật rồi cho nên tôi phải nướng nó lên được rồi mọi người để tôi xíu nha tôi phải đi mai thì tôi mới kiếm được than đem về nướng nướng thịt lên ăn thử ok để tôi xíu nha không đâu tôi sẽ đi à, ra ngoài đi mai cái đã để tôi chút nha ồ oh, hình như ở ngoài đây có than nè ok được được mình sẽ thử đào than đem về để mình mình nấu thử mấy thịt heo lên mình ăn thử coi ok đào đào đào đào nè uh, ra cục than thiệt luôn nè các bạn ơi cầm cái cúp ở ngoài đây thật mà đào ra ra ra ra được cục than luôn nè hay chưa <laughs> trời đỉnh quá ok đào hết đem về nhà ok cái gì đây bên này là gì đây lúa hả ta ừ. ui lúa mình có thể đem về để làm bánh mì được đó ok để thử coi mình sẽ lấy lúa nè lấy lúa nè ok uh, mình cầm lúa trên tay thiệt luôn nè bạn ơi <laughs> trời đỉnh thiệt sự luôn á trời ok thôi bây giờ mình phải về nhà để mình còn nướng mấy thịt heo lên ăn thử chứ hay miếng thịt heo này nhìn có vẻ ngon đó ok cất vô đem về nhà nấu nào hey Ai, trời ơi mệt quá Leo ở trên núi xuống rồi à, Từ nãy đến giờ mới về tới làng Mệt muốn chết luôn ấy bạn ơi Bây giờ phải kiếm coi có nước gì đó uống xíu không khát nước quá À đây đây bên này bên này Lấy miếng nước uống coi uhm, Nhầm nhầm nhầm À ok Khát khô hết cả cổ rồi Rồi đi về nướng nướng thịt ăn nào rồi và sau bao nhiêu cố gắng thì cuối cùng tôi cũng đã tìm ra được than để bỏ vô cái lò nướng nè bạn Đó ok Bây giờ á, thì tôi sẽ bỏ một cái miếng thịt heo vào bên trong Đây lấy miếng thịt heo nè bỏ vào bên trong nè Bỏ vô bỏ vô Đâu bỏ chưa wow. Rồi ok Đó Bỏ miếng thịt heo vào bên trong và nó đang cháy kìa bạn ơi Hợp lý chưa Cháy lên đi cháy, cháy lên, lên đi. cháy lên Rồi ok Không biết một tí nữa tôi có được cái miếng thịt heo chín không ta Ai, Hồi hộp quá à Đây để, để, để tôi lấy ra thử coi Wow, lấy được mấy thằng heo ngoài đời thật ra luôn nè Hợp lý cho mọi người Ủa Phong vâng, ơi, vâng cái gì Phong vâng chị? ơi, vậy chị? Đi ra ngoài đời thật cho chị đi, chị đang đói Chị đang sẵn rồi, sẵn rồi, chị Thảo chưa ơi, ăn gì Phong ơi Ơi, ơi, chị ơi Đúng không, chị... cà rốt ăn nè, đó ăn đi Rồi, đó Cà rốt cái cũng ngon, mà thịt ngon hơn Trời ơi, nhìn cái miếng thịt heo thơm phức ở trên tay của tôi, mọi người thèm rồi chứ gì Không, không, không, nhìn kìa, miếng thịt nó gọi là nó lên khỏi luôn kìa, trời ơi, nhìn nó ngon chứ Thôi được rồi, bây giờ á bọn mình vô bàn ngồi đi, tôi sẽ chia sẻ cho mọi người đi theo tôi. Qua đây qua đây. Đây. Yeah. rồi ok, bây giờ chúng ta đang ngồi ở trên bàn còn miếng thịt nướng thơm phức. Ôi trời ơi thơm quá. Thôi được rồi, bây giờ em sẽ cầm miếng thịt heo lên à, em ăn thử miếng trước nha. Ok, cầm lên nè. Trời ơi, ơi. phải cắt đầu chia đã chưa? Thôi chết à. Ở trong Minecraft đâu có cắt ra đâu Thì bây giờ ở ngoài đời thật em cũng phải cầm nguyên cục dễ ăn chứ Ăn thử nè ờ. <laughs> Trộn lỗi Ngon không? Thơm không? Vị như nào? Miếng thịt nó dài mà nó ngon, nó thơm lắm mọi người ơi à, Mấy bạn fan có muốn ăn không? Tôi cho mấy bạn fan ăn thử nè, hả miệng ra À, à. <laughs> Ngon quá ê mui ơi sam ơi mọi người có muốn ăn thử ngoài đời thật không em sẽ đem ra ngoài đời thật cho mọi người ăn thử tất nhiên là có rồi ok ok được nhưng mà thôi để từ từ em ăn trước <laughs> trời ơi mọi người thế thì hỏi chị em chứ ừ. tại vì nó ngon quá chị ơi ừ. Ừ. rồi sao mọi người ăn thấy ngon không mọi người hả ừ, ngon dễ sợ luôn xong <laughs> xong ơi xong ơi vậy ở đây chị còn à, một stack thịt nữa của em này Em nướng xong rồi em đem cho chị tiếp đi Trời ơi là trời cái gì đâu mà chị ham ăn quá vậy Thôi được rồi ok đồng ý Được rồi em sẽ đem cái đống thịt heo đi nướng lên cho chị Ok Ê nhưng mà khoan từ từ trước tiên là em phải chào mấy bạn fan đã Bây giờ mình kết thúc video tại đây đây Ok à, ừ. giờ à, mọi người chỉ thấy được cái tay của em thôi à Cho nên là mọi người chào giúp em nha Mọi người đứng đây mọi người chào em fan giúp em nha <laughs> Tạm biệt tất cả các bạn Hẹn gặp lại các bạn ở những video lần sau nha Và nếu như mà mấy bạn muốn mình làm thêm nhiều những cái video video về phong cận ở trong game Minecraft như thế này và thấy hai cái tay của mình ngoài đời thật như thế này nữa thì bạn hãy nhớ cho video này đạt đến được 10.000 like thì mình sẽ làm thêm những video về cái tay của mình trong Minecraft nha các bạn nha. <laughs> Ok. Nhớ nha các bạn. Còn bây giờ thì bye bye ừ. và hẹn gặp lại anh em những video lần sau. Tạm biệt.